Rồi trong cái video này thì um, sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách thay đổi uh, à, ID Mode trong app như thế nào. Còn về phần uh, tạo ID Mode uh, thì uh, mình đã hướng dẫn cho các bạn ở trong cái phần um, khóa học free của uh, chiến lược uh, kiếm tiền Google Ads uh, trên YouTube rồi. Um, bây giờ thì để change để thay đổi cái ờ, IDX mode thì ờ, các bạn cần phải chuẩn bị cho mình về cái ờ, ID của banner và ID full screen và cái ID của publisher của tài khoản Google Ads Mode của mình à, sau đó mình sẽ vào trong cái phần um, à, đối với riêng cái app music này thì uh, nó, nó nằm ở trong cái uh, phần setting của app ha. trong phần setting này thì có cái phần là uh, à, ID và um, uh, à, ID của Xmode nó nằm ở đây ha. và mình cũng thay đổi cái phần email của cái um, cái cái um, cái, e của cái app này à, và cái thì, à, trước hết thì các bạn vào trong phần setting ha nhưng mà thông thường Ờ, tất cả những cái suất app uh, ờ, cái IDS mode nó thường nằm ở trong cái file string chỉ có riêng cái app này thì uh, mình setting ở trong cái phần là Java để um, cho nó cái chế độ uh, privacy bảo mật nó tốt hơn cho cái IDS mode của mình uh, thì trong cái phần string thì mình sẽ kéo xuống uh, thường thường là những app mình có ở nằm đây ha ok ừ, nếu mà các bạn tìm không ra cái phần id uh, ờ, xmode như thế nào thì các bạn lên trên cái uh, google các bạn search là id id test rồi các bạn search là IT test Atmos ID Atmos test ha thì uh, các bạn chọn trong cái trang Google đây uhm, đây là cái cái cái cái ID test để các bạn uh, test khi các bạn đang build app còn uh, khi mà các bạn chuẩn bị release thì chúng ta sẽ nhập cái ID thật của mình vào cái tài khoản của mình vào thì cái app của mình đó uh, ờ, thì đã build đã gần xong hết rồi uh, uh, thay đổi tất cả mọi thứ về package name tên và color icon ok hết rồi bây giờ mình sẽ um, chuyển sang cái phần um, là mình um, thay đổi ID và chuẩn bị release lên trên Play Store ha. đây thì uh, cái ID tag ở đây thì à, các bạn nếu mà tìm không ra thì mình có cái tip như thế này là các bạn search cái à, cái cái từ đầu tiên CA pub thì các bạn copy và trong cái phần uh, edit chọn file và chọn file bus thì trong phần file bus này các bạn nhập cái thằng này vào ha ok thì um, khi mà các bạn nhập cái cái cái cái um, cái dòng này vào thì nó sẽ hiển thị lên một cái uh, những cái dòng ID test mình nhập vào đây thì nó ra ở đây ha vì mình đang ở trong uh, um, trong cái cái um, một cái file này nhưng mà mình không biết cái file tin này vào trong file file pass và nhập vào đây và mình nhấp vào một line này ha. thì uh, dòng này thì nó hiển thị ra là uh, à cái IDS mode nó nằm ở trong phần setting app.java ok bây giờ bên banner mình copy và mình dán vào đây à, khi các bạn cẩn thận dán vào thì ờ, đừng có để nó bị bị bị bị, bị, bị mất cái dòng phẩy à. full screen ok interior ID là full screen và cái phần public app mà thay đổi phần public ok như vậy đã xong về cái phần ID thay đổi trên ờ, uh, ờ, chain ID của Xmode thì như vậy tất cả uh, sau này publish trên Play Store thì tất cả mọi user download về và sử dụng hiển thị quảng cáo thì như vậy là bạn các bạn kiếm tiền từ cái ID Xmode này là log về trong tài khoản Xmode của mình uhm, trong phần này thì cũng cần lưu ý hơn nữa là chúng ta thay đổi những info của app uh, chẳng hạn như là info um, uh, email ha ai cho clean project à, ờ, nếu mà complex thành công thì ok ha rồi à, như vậy đã xong cái phần đó là thay đổi cái ID thì sau khi thay đổi ID xong thì mình sẽ um, build uh, một cái APK uh, APK để mình test trên uh, app như thế nào rồi ok các bạn tích vào trong phần uh, ờ, locate uh, ờ, khi mà build app đã xong kích vào locate thì hiện thì lên cái um, folder là app debus uh, ờ, trong phần này thì các bạn open with bootstrap application uh, nếu các bạn đang uh, xài cái uh, máy ảo bluestack hoặc là các bạn copy ra cái máy thật của mình để uh, review xem ha thì à, qua trên ờ, cài đã xong ha mình ờ, mở ra xem ok ngon lành cành đào ha uhm, trong phần này mình sẽ tìm một cái à, app nhạc nào đó coi thử bluestack này có không ok đây chọn as playlist ha ok phát nhạc coi as playlist này rồi uhm. đây ha bật lên xem đó thì uh, nhạc nó phát đây ha rồi các bạn nghe rồi à, trong cái app này nó phát được nhạc rồi ha Rồi ok, thì như vậy là mình đã test đã xong thì mình sẽ sẵn sàng trong việc là release app thì trong video tiếp theo mình sẽ bày cho các bạn release app